mái với thiết kế toàn bộ hệ thống thân máy được đưa về thân thép hợp như dòng sản phẩm Factor 99 mà anh em thường thấy. Và đối với độ dày của dòng sản phẩm này, với độ dày của khung thép hợp là 15 x 15 sẽ đảm bảo cho anh em sử dụng dòng sản phẩm này với độ êm và độ đầm nhất định. Và dòng sản phẩm này với trọng lượng rơi vào tầm hơn 1 tấn sẽ giúp cho chúng ta khi vận hành và sử dụng sẽ tạo ra những thành phẩm vừa sắc ngọt và vừa đẹp. À, và để anh em à, không mất nhiều thời gian, chúng ta sẽ cùng nhau tiến lại gần hơn để xem về à, chi tiết cấu tạo trên dòng sản phẩm này. Và anh em thấy dòng sản phẩm máy cắt hai đầu Factor 88 vẫn được thiết kế hoàn toàn với màu xanh ngọc lục bảo, màu độc quyền của công ty Factor Việt Nam. Và đối với loại sơn đang được sử dụng, đây là sơn tĩnh điện. Anh em thấy sơn tĩnh điện thì rất là dày và rất là ừ, chắc chắn sẽ chống được tình trạng đó là hoen rỉ và bong tróc khi chúng ta sử dụng mái về lâu về dài à, và đối với loại sơn này thì mái sẽ được sơn hoàn toàn cả thân gầm và bề mái nên sẽ đảm bảo được cái độ bền của mái về sau à, và trên cái dòng sản phẩm này anh em thấy là toàn bộ thân mái sẽ được đỡ trên bệ gồm 4 đế và 8 chân inox à, sẽ giúp cho cân bằng được cái, à, cái dòng sản phẩm máy cắt hai đầu Factor 88 này sẽ phân bổ trọng lượng hơn một tấn ra à, giúp giữ được những cái vị trí cân bằng trên thân mái để khi chúng ta vận hành tránh tình trạng trạng rung lắc không ổn định trên dòng sản phẩm này và anh em thấy về thiết kế của máy thì máy được thiết kế với hệ thống bàn điều khiển ở phía bên trên nè. Anh em có thể là dễ dàng di chuyển trên bàn bàn điều khiển này đến vị trí mà chúng ta mong muốn để chúng ta cắt nhôm. Đây à, bàn điều khiển có thể là di chuyển được như thế này. À, và hệ thống bàn điều khiển sẽ được việt hóa. Thì một xíu nữa chúng ta sẽ xem chi tiết về à, cái hệ thống bàn điều khiển này. Và máy được thiết kế với hai nắp chụp lên xuống như anh em có thể nhìn thấy ở đây. Hai nắp chụp lên xuống như thế này sẽ giúp anh em đó là tiết kiệm được diện tích nhà xưởng của mình cũng như là tăng cái độ thẩm mỹ cho máy máy và đảm bảo an toàn hơn cho anh em trong lúc chúng ta vận hành sản phẩm. Và máy thì có đầu máy thứ nhất là đầu máy cố định, đầu máy thứ hai di chuyển để anh em lấy kích thước cắt. Và khi chúng ta di chuyển trên đầu máy số 2 và chọn được vị trí, chúng ta sẽ khóa lại bằng chốt hãm hơi, chốt định vị ngay trên đầu máy số 2 như thế này. Rất là tiện lợi và dễ dàng. Chúng ta không phải ờ, tốn nhiều thời gian di chuyển đến hệ thống bàn điều khiển để khóa chốt hãm hơi như những dòng sản phẩm 08X hoặc là 08 thường trên thị trường. À, và đối với dòng sản phẩm này sẽ cắt được cho anh em hai góc, đó là góc 45 và góc 90 độ và sử dụng hệ thống công suất motor đó là 3 kW với hệ thống motor vuông. À, và để anh em có thể là nhận định rõ hơn về motor vuông như thế nào, chúng ta sẽ cùng nhau xem về thiết kế hệ thống motor ngay trong video ngày hôm nay. Và đây là thiết kế nhằm ờ, đáp ứng cái mức độ tiêu thụ của dòng sản phẩm này. Ờ, thì máy được ờ, sử dụng công suất motor đó là 3 kW và sử dụng motor vuông. Đây anh em có thể là thấy được motor này sẽ được thiết kế hoàn toàn đó là bằng vỏ nhôm thì nó sẽ đảm bảo được cái độ tản nhiệt tốt công suất lớn sẽ giúp cho máy là vận hành nhanh này cắt được nhiều nhôm và quá trình hoạt động nó sẽ tản nhiệt nhanh hơn tốt hơn đảm bảo cái độ bền cho motor của anh em và được uh, motor này được uh, gắn đồng trục uh, với một lưỡi cắt lưỡi cắt này sử dụng đây là lưỡi cắt Wagen 450 công nghệ của Nhật Bản và với lưỡi cắt Wagen này sẽ có 120 me và đảm bảo tốc độ vòng tua đó là 2.840 vòng trên một phút sẽ giúp anh em tạo ra được những cái mặt cắt nhôm vừa sáng vừa sắc như thế này uh, và không bị xảy ra tình trạng uh, ba via nổ nhôm hay là móp nhôm và đây anh em có thể nhìn ra thiết kế ở phía sau thì phía sau của máy sẽ được thiết kế đây là hai bích tông để để, để đây là hai bích tông để đẩy lưỡi, gồm một bích tông dầu và một bích tông khí thì sẽ giúp cho quá trình đó là lưỡi đi ra đi vào không bị tình trạng giật hay rung lắc. Và để kết hợp với việc sử dụng motor vuông à, giúp cho sản phẩm của chúng ta tạo ra có độ bền, độ chính xác và độ đẹp tuyệt đối thì hệ thống thiết kế cơ khí ở mặt trước cũng rất là quan trọng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem về mặt trước của dòng sản phẩm này. Anh em thấy thì trên đầu máy thứ nhất và đầu máy số 2 của dòng sản phẩm máy cắt hai đầu Factor 88 đều được thiết kế hệ thống máng trượt DC trên cả hai đầu máy đây. Hai đầu máy như thế này được thiết kế máng trượt DC để giúp anh em khi chúng ta cắt những DC mỏng nhỏ thì nó sẽ tự động trượt xuống. À, đấy là đối với những dòng sản phẩm mà lúc trước sử dụng hệ thống bích tông thường. À, riêng đối với những cái dòng sản phẩm mà sử dụng hệ thống bích tông, ờ, đây là bích tông ờ, kẹp chống văng đây ạ à. anh em có thể nhìn thấy đây à, thiết kế bản rất là dày rất là chắc chắn để khi uh, giữ kẹp phôi nhôm và chúng ta cắt thì cái đề xe này thứ nhất là nếu như nó có văng ra thì nó sẽ trượt xuống ở trên cái ờ, máng trượt này thứ hai đó là với hệ thống kẹp chống văng này nó sẽ giữ gọn những cái đề xê có bản to hoặc là bản mỏng ở phía trên đây và không có bị văng hay là bị nổ nổ đề xê như những dòng sản phẩm phổ thông mà chúng ta thường hay thấy và bỏ qua cái phần thiết kế ờ, kẹp bích tông này chúng ta sẽ quan sát đến độ chính xác cơ khí của máy. Và anh em thấy thì máy được thiết kế đây với độ chính xác cơ khí rất là cao. Toàn bộ hệ thống mặt trước và mặt sau đều được đỡ bằng những bệ thép nguyên tấm. Đây là bệ thép nguyên tấm nè, bệ đỡ đầu máy. Đây là thép nguyên tấm và thép rất là dày. Đây anh em có thể quan sát trực trực tiếp đây thép rất là dày ạ. Đây, và cái mặt đỏ nhôm này cũng được thiết kế để là mặt bích thép hoàn toàn luôn à, và giúp đỡ được ở thanh nhôm thì với dòng sản phẩm này hiện tại đang được sử dụng cho mình đó là hai kẹp chống văng ở phía trước và hai kẹp bích tông ở phía trên để anh em có thể nhìn thấy là sẽ giữ thanh nhôm rất là chắc chắn trong quá trình chúng ta cắt và đối với dòng sản phẩm này anh em khi chúng ta để nhôm vào đây, đây anh em thấy thì mặt tiếp xúc của nhôm đối với mặt bích thép này nó sẽ khít hoàn toàn với nhau luôn à, nó sẽ không bị xảy ra tình trạng kê nhôm như những dòng sản phẩm thường thì cái tỷ lệ mặt bích này nó nhỏ thì nó sẽ dẫn đến dễ dẫn đến tình trạng đó là bị kê nhôm và đầu máy số 2 thì sẽ được thiết kế tương tự với đầu máy thứ nhất đây anh em có thể nhìn thấy thực tế trên dòng sản phẩm máy cắt hai đầu Factor 88 và nói sơ qua về trục ray di chuyển của đầu máy số 2 thì đầu máy số 2 sẽ được di chuyển trên trục ray đó là phi 40 đúc đặt và đặt liền trên thân máy không có kê à, và kèm theo đó là thước được sử dụng trên dòng sản phẩm này sẽ là thước inox được nẹp nhôm chữ số được khắc si và tích hợp thêm đèn led và kính lúp để giúp chúng ta dễ dàng quan sát và làm việc trong điều kiện thiếu sáng. Và quay sang đây em sẽ giới thiệu hệ thống bàn điều khiển được việt hóa cho anh em được ờ, rõ. Và như đã chia sẻ ban đầu thì đối với dòng sản sản phẩm này toàn bộ và ờ, sản phẩm mang thương hiệu Factor thì hệ thống bảng điều khiển sẽ được viết hoàn toàn bằng tiếng Việt để chúng ta dễ dàng sử dụng và hệ thống tiếng Việt này sẽ được Việt hóa từ bên nhà máy Trung Quốc về đưa về Việt Nam à, tức là sẽ phải đặt sẵn ở bên ờ, nhà máy để họ làm và họ đưa về Việt Nam để chúng ta sử dụng và trên dòng sản phẩm này thì anh em thấy có các nút bấm và những cái công tắc thì nó sẽ có những cái tác công dụng sẽ được ghi hẳn ở trên đây à, chúng ta chưa làm máy hoặc là chưa từng à, sử dụng máy móc đều nhìn vào đều có thể là dễ dàng biết được cách sử dụng đấy ạ và trên dòng sản phẩm này ở đây nó có một cái nút đây là gọi là nút đèn báo nguồn để anh em thấy đèn ở đây nó đang được à, sáng chứng tỏ là đang có nguồn điện đưa vào hệ thống của hệ hệ thống bàn điều khiển này à, và à, khi chúng ta nhìn vào bàn điều khiển thì chúng ta sẽ để ý đầu tiên đó là đã có điện hay chưa này à, sau đó chúng ta sẽ thực hiện những cái thao tác cắt của anh em thì thứ nhất là chúng ta sẽ chọn góc cắt cho mình à, anh em có thể chọn góc 45 độ ở đầu máy thứ nhất hoặc là góc 90 độ ở đầu máy thứ nhất đều được hoặc đầu máy số 2 cũng như vậy và chúng ta muốn cắt một lúc ờ, một góc 45 một góc 90 hay hai góc 45 hai góc 90 hoặc chúng ta muốn cắt một đầu máy đều được cả và đây là chế độ chọn đầu máy đây này, hai đầu máy đầu máy trái hoặc đầu máy phải và đây khi chúng ta muốn cắt thì chúng ta sẽ tiến hành kẹp bích tông ạ à. và chúng ta bấm nút khởi động motor để ờ, sau khi mà sau khi mà chúng ta chuẩn bị hết các thao tác chúng ta khởi động motor à, chúng ta bấm nút cắt à, và sau khi cắt xong thì ờ, anh em xong việc chúng ta sẽ ấn nút dừng motor ở đây và anh em thấy ở đây có một cái nút dừng khẩn cấp và nút dừng khẩn cấp này sẽ giúp anh em thực hiện thao tác tắt toàn bộ hệ thống nguồn điện trên dòng sản phẩm này à, nếu như xảy ra tình trạng trục trặc và sau khi chúng ta đã khắc phục xong thì chúng ta chỉ cần xoay một uh, thao tác rất là đơn giản thôi thì hệ thống nguồn điện sẽ được cấp lại và đây em mời anh em khách hàng chúng ta cùng nhau xem quá trình chuyển gốc trên dòng sản phẩm máy cắt hải đầu Factor 88 Đem chuyển góc đầu máy thứ nhất về góc 90 độ, đầu máy số 2 về góc 45 độ, và trên dòng sản phẩm này sẽ chuyển gốc hoàn toàn bằng hệ thống bích tông anh em ạ. À. Nên là việc chuyển gốc của nó sẽ diễn ra rất là êm và rất là nhẹ, không có bị xảy ra tình trạng rung hay là bị giật, lắc. Và sẵn đây thì à, em mời anh em khách hàng chúng ta cùng nhau xem về quá trình à, cắt nhôm luôn ở trên đầu máy thứ nhất của dòng sản phẩm máy cắt hai đầu Factor 88 này. dòng sản phẩm này thì hiện tại đang được sử dụng điện đây là điện 3 pha Và công suất motor lớn nên là anh em nghe được tiếng kêu của motor rất là êm và rất là đầm. À, và sau khi chọn được ờ, góc cắt cũng như là vị trí cắt nhôm thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành ờ, cắt trên ờ, dòng sản phẩm này. và anh em vừa xem được ờ, cái quá trình cắt nhôm à, và anh em thấy thì tốc độ lưỡi cắt đưa ra nhanh hay chậm chúng ta cũng có thể hoàn toàn điều chỉnh được trên hệ thống bê tông ở phía đằng sau à, và đây là thành phẩm mà chúng ta vừa cắt ra thì anh em thấy là với cái ờ, thiết kế đây là kẹp chống văng thì đề DC nó sẽ được ờ, giữ chặt ở trên cái hệ thống này luôn và nó không có bị tình trạng đó là văng hay là bị nổ đề DC à, và anh em thấy đây là mặt cắt của sản phẩm để em quay lại gần hơn để chúng ta có thể là xem được chi tiết hơn trên cái mặt cắt này đây anh em có thể nhìn thấy đây mặt cắt của sản phẩm Thì anh em thấy thì mặt cắt rất là sắc ngọt và không có bị xảy ra tình trạng ba vía hay là bị nổ nhôm gì cả Và đây là sản phẩm vừa cắt ra chưa có dầu làm mát Và để một à, sản phẩm được tạo ra ờ, có độ ổn định như thế này cũng như là có công suất lớn như thế này chúng ta có thể là Ờ, xem về thiết kế cấu tạo ở bên ngoài từ hệ thống thân cho đến ờ, thiết kế cơ khí motor ờ, nhưng sẽ bên cạnh đó còn một phần rất là quan trọng trên dòng sản phẩm này đó là về thiết kế hệ thống tủ điện và để giúp anh em có thể là phân biệt được những dòng sản phẩm nào đang có cho mình những cái tủ tủ điện gọi là được sử dụng ổn định trên thị trường thì chúng ta cùng nhau quan sát dòng tủ điện của dòng sản phẩm máy cắt hai đầu Factor 88 và máy cắt hai đầu Factor 88 đang được thiết kế với hệ thống tủ điện đây là tủ điện chuẩn hai ngăn. Với ngăn trên là ngăn điện và ngăn dưới là van điện từ. À, thứ nhất là sẽ giúp anh em đó là khi chúng ta nhìn vào thì nó sẽ gọn gàng hơn và thứ hai đó là nó sẽ không bị tình trạng nhiễm điện nhiễm từ. À, và anh em thấy là với tủ điện hai ngăn như thế này thì cái khoang điện ở bên trên chúng ta có thể là dễ dàng uh, sử dụng uh, và sửa chữa nếu như xảy ra tình trạng hỏng hóc và để giúp anh em có thể là nhận định được à, những cái thương hiệu điện này đang được à, sử dụng có phải là thương hiệu điện cao cấp hay không thì chúng ta sẽ cùng nhau xem qua về ngăn điện ở phía bên trên đây anh em có thể là quan sát thực tế và điện hiện tại công ty Factor đang sử dụng đây thương hiệu điện DDC Đây là thương hiệu điện cao cấp thường sử dụng cho những cái dòng sản phẩm cao cấp ờ, Và dây điện thì sẽ được thiết kế là dây điện lõi đồng hoàn toàn hết cho anh em ờ, Và sẽ được đánh số thứ tự rõ ràng và đối với những dòng sản phẩm cao cấp thì điện sẽ được uh, chia ra thành hai áp tổng, hai cục khởi và một cầu chì uh, kèm theo những cái rơ le uh, và một bộ chuyển đổi nguồn 24V để đảm bảo cho chúng ta sử dụng. Và đây là sơ qua về hệ thống uh, tủ điện trên dòng sản phẩm máy cắt hai đầu Factor 88. Về thiết kế phía sau của dòng sản phẩm này thì cũng tương tự như những cái bản cải tiến của tháng 9 tháng 10 tháng 11 thì vẫn sử dụng hệ thống đây là bích tông đúc hoàn toàn à, và sử dụng bệ thép ở phía sau để đỡ đầu máy và bích tông chuyển góc nằm ngang à, hỗ trợ chuyển góc 45 và 90 độ không sử dụng bánh đà hay bánh răng à, và thiết kế đây là anh em có thể nhìn lại đây là thiết kế canh dầu làm mát thì được thiết kế ra màu trắng trong và trải qua hai lần lọc và điều đặc biệt là hệ thống thân thép hợp của dòng sản phẩm này hiện tại đang được tối ưu à, cho các dòng sản phẩm máy cắt hai đầu Factor 88, Factor 90 và các dòng sản phẩm Factor 99 à, để giúp anh em có một à, dòng sản phẩm máy cải tiến và ổn định hơn thì công ty Factor Việt Nam sẽ không ngừng nâng cấp và cải tiến chất lượng sản phẩm của mình.